Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Bồ Công Anh tin tức tổng hợp nơi sẽ đem đến cho các bạn những thông tin mới lạ và đặc sắc. Một người không quá để tâm, so đo, tính toán làm sao để bản thân được lợi thì cuối cùng lại được lợi. Trái lại, người luôn tìm cách để người khác chịu thiệt thòi mà chiếm lợi về mình thì cuối cùng lại bị mất nhiều hơn. Người ta nói đó là người tính không bằng trời tính. Bài học 1 Chuyện xưa Người tính không bằng trời tính Cổ ngữ có câu Họa do ác tác Phúc do đức sinh Họa là do làm việc ác mà ra Phúc là do đức sinh ra Cổ nhân cho rằng thế sự là vô thường, nhân sinh như mộng, nên họ không hao tổn tâm sức vào việc tranh danh đoạt lợi. Những vật được cho là ngoại thân. Họ tin rằng chỉ có tích đức làm việc thiện, hướng đạo, hướng thiện mới là con đường đời cần đi, bởi vì thiên đạo là bảo hộ người lương thiện. Ngược lại, người ham lợi chỉ luôn nghĩ đến lợi ích của bản thân thì sẽ thường chiêu mời họa, bởi vì họa do ác tác. Vào triều đại nhà Tống, Lý Sĩ Hành đảm nhận chức vụ tại Viện Hàn Lâm. Trong một lần ông phụ mệnh triều đình đi sứ sang Triều Tiên, có võ tướng Dư Anh theo cùng làm người phụ tá. Sau khi hoàn thành xong sứ mệnh, Lý Sĩ Hành hoàn toàn không quan tâm để ý đến những vật phẩm mà Triều Tiên biếu tặng ông ủy thác lại tất cả cho Dư Anh xử lý. Lúc lên thuyền trở về nước, Dư Anh thấy đáy thuyền có chỗ bị thấm nước nên lo lắng rằng những thứ vật phẩm của mình sẽ bị ẩm ướt hết. Vì thế, ông bèn lấy toàn bộ tơ lụa gấm vóc của Lý Sĩ Hành được tặng lót ở đáy thuyền. Sau đó, đặt những thứ của mình lên trên để tránh bị ẩm ướt. Khi thuyền đã ra giữa biển khơi rộng lớn, thì đột nhiên sóng gió nổi lên như thể muốn nhấn chìm con thuyền của họ. Lúc ấy, vì con thuyền quá nặng nên tình hình lại càng trở nên nguy cấp hơn. Không còn cách nào khác, người thuyền trưởng vội vàng thỉnh cầu Dư Anh vứt bỏ những vật phẩm đó đi để thuyền nhẹ bớt, đảm bảo an toàn cho mọi người. Nếu không thì thuyền lật mọi người sẽ bị chết. Dư Anh lúc này cũng vô cùng hoảng loạn, liền vội vàng vơ những vật phẩm trên thuyền ném xuống biển. Khi số vật phẩm bị ném xuống nước, ước chừng khoảng một nửa, thì sóng gió nhẹ hơn và dần dần ngừng lại. Thuyền cũng ổn định lại và họ đã thoát nạn. Về sau, Dư Anh kiểm tra lại số vật phẩm còn lại trên thuyền thì mới phát hiện ra những thứ ném xuống biển toàn bộ đều là những vật phẩm của mình những tặng phẩm của Lý Sĩ Hành bởi vì chất đống ở dưới đáy thuyền để lót, cho nên hoàn toàn không bị mất mát chút nào, chỉ bị ướt một chút mà thôi. Cuối cùng, thuyền về tới nơi an toàn. Đối với những thứ tặng phẩm ấy, hai người họ đã có hai loại thái độ hoàn toàn trái ngược nhau. Lý Sĩ Hành bởi vì không quan tâm chú ý, kết quả lại hoàn toàn chẳng bị mất mát gì. Còn Dư Anh thì hết sức để ý và kết quả lại hoàn toàn chẳng được gì. Kỳ thực, có thể thấy rằng sự việc ấy xảy ra hoàn toàn không phải ngẫu nhiên. Lý Sĩ Hành được là bởi vì ông bình thường xem nhẹ, không màng danh lợi và làm người ngay thẳng, chính trực, không toan tính vụ lợi. Dư Anh mất chính là bởi vì ông ta quá mê chuộng tài vật, chỉ tính toán điều có lợi cho mình, làm người không phúc hậu. Loại suy nghĩ tâm tính ích kỷ ấy cuối cùng đã làm hại ông. Cảnh giới tư tưởng của hai người họ là khác xa nhau, nên làm việc sẽ sinh ra kết quả khác nhau. Người tính không bằng trời tính, điều này chẳng phải cũng minh chứng rằng đạo lý, thưởng thiện phạt ác, hết thảy đều là thiên lý, của người xưa là vô cùng chính xác sao? Bài học 2 phụ nữ càng dịu dàng như nước đàn ông sẽ càng thành đạt người vợ tức giận càng nhiều người chồng sẽ càng thất bại còn người vợ dịu dàng như nước sẽ giúp người chồng gặt hái thành công rốt cuộc nguyên nhân là do đâu người phụ nữ tốt có sức ảnh hưởng rất lớn đến người đàn ông trong gia đình những người xem tướng thường nói rằng người phụ nữ vượng phu sẽ có những đặc điểm như ngọt ngào, khuôn mặt sáng sủa, dịu dàng. Nhưng đây đều không phải nguyên nhân cơ bản, cũng không thể phân biệt được chính xác ngọn ngành. Văn hóa truyền thống cho rằng người phụ nữ được tạo ra từ nước, mà nước lại đại diện cho tài lộc. Vậy nên phụ nữ trời sinh mang tài mệnh. Đối với người đàn ông mà nói, có một câu cổ ngữ như thế này Thành ra lập nghiệp về một khía cạnh nào đó, việc lập gia đình còn có tầm ảnh hưởng tới cuộc đời hơn là việc lập nghiệp. Người đàn ông cần phải tìm cho mình một người vợ khiến mình thành đạt. Sau lưng một người đàn ông thành công luôn có sự hy sinh, phụ nữ. Vậy tại sao lại nói phụ nữ cần dịu dàng như nước? một Nước luôn chảy về chỗ thấp Nước chảy về chỗ thấp giống như phụ nữ trong gia đình nhất định sẽ hạ mình xuống để nâng gia đình lên. Những người phụ nữ mạnh mẽ tự cho rằng nữ giới có thể cân nửa bầu trời, thực ra lại đánh mất đi bản chất của nước. Phụ nữ tranh giành vị thế với nam giới, khiến người đàn ông không còn không gian. Nhưng sâu thẳm trong tâm, người phụ nữ lại vẫn mong rằng chồng mình phải là một trang nam tử. Mâu thuẫn này của người phụ nữ sẽ dễ dàng dẫn tới việc ly hôn dù có tiền, có của cũng không thể bình an hưởng thụ. Thứ hai, nước nhu hòa vĩnh viễn không bị tổn thương. Nước có tính nhu, dòng nước gặp phải chướng ngại vật, biết tự động dễ tránh, sẽ không đối đầu, thế nên vĩnh viễn nước sẽ không bị tổn thương. Đối diện với những lúc người đàn ông giận dữ, người phụ nữ dịu dàng như nước, biết đối nhân xử thế, có thể lấy nhu mà thắng cương bởi vì chỉ có dịu dàng mới có thể chống lại được sự mạnh bạo. Cho nên, người phụ nữ hễ dịu dàng, làm nũng thì người đàn ông sẽ không thể tức giận được. Vì vậy mà người phụ nữ dịu dàng như nước vĩnh viễn là người đứng đầu. Người phụ nữ có cá tính mạnh, thích đối đầu với đàn ông sẽ khiến gia đình luôn căng thẳng và bản thân họ sẽ luôn là người phải chịu tổn thương. Cũng có người phụ nữ tự hào rằng chồng mình rất ngoan ngoãn phục tùng. Nhưng cái mềm yếu đó có phải là điều một người phụ nữ tìm kiếm? Và liệu người chồng đó có chiều ý vợ cả đời được không? Chỉ khi người vợ làm tròn thiên chức của người phụ nữ thì người đàn ông mới toàn tâm, toàn ý với cô suốt cả cuộc đời. Thứ ba, nước có thể làm dịu vạn vật. Nước biết nuôi dưỡng vạn vật, vạn vật sinh trưởng đều nhờ vào nước người phụ nữ dịu dàng như nước sẽ luôn có thể tìm thấy được điểm tốt ở người đàn ông, âm thầm khích lệ họ, khen ngợi họ. Những lời động viên ấy có thể giúp người đàn ông có thêm ý chí và nghị lực để vươn lên. Như vậy thì mối quan hệ của hai người mới có thể thân mật, khăng khít được. Đôi khi sự ân cần, săn sóc, dịu dàng yêu thương của người phụ nữ còn có tác động lớn hơn là ngoại hình xinh đẹp